Giờ hỏi tập lưng được không? Chế chế hồi chắc cũng ra được lắm em Nhưng mà không được, biết sao không ghế di chuyển gì Hơi kỳ PT ngồi đó mình đứng tập thử À được, cái đó được, nữ PT Ngồi ở đây Mình tập lưng Vô một cái à, Ra cái ừ Vô một cái bậy quá vì bọt bây giờ Hòn Dream USA High End Equipment Training cảm năng hướng dẫn tập luyện từ A tới Z tại THOL Dream Center. Sau lưng tôi là PA Series. Yo. Đến với chiếc máy PA tiếp theo là chiếc máy có tên là Jet Press. Nó ghi là Jet Press thôi, chừng chút là cả đóng luôn. Cả đóng luôn. Is Duy mình điều đó. Các bạn chờ đối với chiếc máy này không có gì để chỉnh hết nó còn tệ hơn cái máy hồi nãy nữa cái máy hồi nãy còn có cái để chỉnh nha còn cái máy này không có gì chỉnh luôn chưa chỉnh tạ thôi <laughs> ủa vậy thì duy nguyễn làm biết này làm gì phân tích ngắn gọn nói về sự lợi hại của cái máy này nha các bạn nhìn nè tạ đó đầu tiên mà thấy nó khác bên kia mấy thằng kia không có tạ nhỏ nha các bạn mấy thằng kia không có tạ nhỏ nhưng mà thằng này nó có tạ nhỏ đây chi để cho phụ nữ wow. đó để cho những nhóm cơ nhỏ tại vì á phụ nữ á ngực quan trọng mà cái máy này cứu được cái ngực của phụ nữ rồi đây là cái sự freeway nếu mà các bạn đứng trên độ phòng gym á các bạn mua cái máy này rồi á các bạn không cần cái mua mua cái máy cây bồ hồi xưa nữa để làm khỉ gì hết trơn á mà được cái nhiều người tập thôi cái máy này rất là nhiều tính tính năng tập chuột tập gì cũng được hết nhưng mà tính năng căn bản nhất của cái máy này là gì là đẩy ngực do nó có sự free way free way giữa cái này nè nó cái tay cầm nè nó free way và nó requay luôn cái này nè bạn nhìn cái cái khớp của trỏ cái này bạn tưởng tượng cái tay đi cái này là cái cổ tay còn cái này là cái cùi chỏ nè là cái hàng khứa này nè đây đâu có tiêu rồi đây đây đây đó đó nó thầy hiện một cái sự replay tuyệt vời nên cái máy này không có gì để chỉnh hết vô cái máy cứ nằm tập thôi không có chỉnh được cái chỗ nào hết á thần thái mê ly vô ha này là fly là fly nha các bạn thấy ghê chưa rồi đẩy các bạn có thể tập một tay nhưng nên tập hai tay để cho cái độ ạt nó nhiều hơn ạt là dòng cung á vai nha các bạn vai ngực trên rất mỏi bây giờ tạ nhỏ để giải quyết những nhóm cơ khó còn ngực thì chúng ta chơi tạ lớn nè nè mấy em nhìn thấy không tinh hoa nằm ở đó đúng không cái trục này để làm chi để làm chi mấy em thấy không tưởng tượng vô vậy thì nó ra gì vai vai Giờ hỏi tập lưng được không? Chế chế hồi chắc cũng ra được lắm em Nhưng mà không được, biết sao không ghế di chuyển gì Quá kỳ PT ngồi đó rồi mình đứng tập lưng à, Được, cái đó được, nữ PT Ngồi ở đây Mình tập lưng Vô một cái á à, Ra cái ứ ừ. Vô một cái bậy quá vì bọt bây giờ Vai nha em Nó là press vai rồi đó nó không còn là nó nó không còn là ngực nữa ép ngực trên đó mấy em cái này ép ngực trên nãy giờ nhiều nhóm cơ rồi không bây giờ nó nói là cái máy này nó ghi không có đủ chết press thôi chứ tôi like tôi lừa hết trơn à chết press sau the press rồi tiếp tục là cái gì jetfly tập cái này đi quýnh lộn ghê lắm nè, đấm á mệt quá Độ freeway gần như tuyệt đối Các em nhìn vô đi quả tiết những cái máy Đúng là Mỹ đế có khe ờ, Chất máy nhìn Rồng rọc bảo hành 5 năm Wow Để coi coi 5 năm có bị hư không nha Nhưng mà tụi em vô clip mà tụi em được phá à Để nó tự nhiên <laughs> Máy có gì chính trời Làm máy bật ghê ha rồi cái tiếp theo anh nói cho tụi em nè cái cọng dây cáp á thấy dây của mỹ đế không nhỏ xíu dây nhỏ xíu á mà kéo cái tấn là chuyện bình thường lực nó test còn ờ, việt nam mình cọng dây bự nó tay ngó tay như nè dài chục ký đứt hoài luôn chả hiểu <laughs> đóng bài luôn nói chung á là cái máy này á, nó nói là jet press thôi nhưng mà chúng ta tập được tất cả những bài liên quan tới ngực và chúng ta được tập được khá là nhiều bài liên quan tới vai máy on in không rồi bây giờ á thì à, duy sẽ minh họa tập ngực thật nãy là tập ngực cho bộ nha tập ngực thật này Nó phi quay mà tập vậy là sướng rồi tập vậy là như cô gái vậy đó các bạn mới vô bạn tập giày đó duy tập giày ngày hôm nay duy sẽ tập cái máy cặp ngực này trên phương pháp là tập cho nó lên đỉnh xong rồi bò xuống nói chung á linh hồn của cái máy này á nó nằm ở cách tập nó có hai hai cái vấn đề mà các bạn chú ý đó là cái cách chúng ta phát lực là chúng ta đang fret là đẩy tức là bằng dùng tổng lực để bạn đẩy bạn đẩy xong rồi bạn phối hợp với cái tay nè úp hay ngửa hiểu chưa úp hay vậy này úp hay là vậy nè ngửa sau đẩy đó tới đây úp vậy nè xong rồi xoay ra vậy đẩy căng cơ là đứng ép cơ là úp nhớ căng cơ là đứng ép cơ là up đó là một cái thứ hai nữa đó là mình kết hợp vị trí mình đẩy ngang thì nó vô ngực mình đẩy lên xéo thì nó vô ngực trên và vai bạn hiểu chưa nè đẩy ngang ngang là cái tay bạn ngang với người á còn bạn nằm hay gì đó nó không quan trọng ngang là vô ngực xéo lên xíu vô ngực trên xéo cao là vô vai đó là đang nói về cơ chế press còn tiếp theo đó là cơ chế fly fly là cũng động tác cong hay duỗi không quan trọng mà cái lực chúng ta không phải là đẩy nữa mà lực chúng ta là ép ép từ ngoài ép vô ép từ ngoài ép vô thì vẫn theo nguyên tắc đó ép ngang là vô ngực ép trên đây ngực trên đó rồi cái tiếp theo á là giang tay như vậy nè giang tay như vậy là kêu là rise thì bạn vô máy tập này bạn chỉnh tại nhẹ bạn rai vẫn ok đó là tất cả những gì có thể tập trên máy này nãy giờ minh họa thì nó nó bình thường đúng không bây giờ là fry nè khi bạn fry bạn cầm tay úp như vậy hiểu chưa khác đó này vai nha các bạn tôi khẳng định với bạn không có máy nào làm được với cái máy cây bồ mà không làm gì được rồi xong luôn nãy giờ đó là anh chỉnh ờ, chỉ tụi em là động tác của những tỉnh tập còn bây giờ anh chỉ tụi em tiếp động tác của mấy thằng sỉnh tập nè deep Không Nó có quyền không em nó vô phòng game nó mướn cái máy tập không có quyền nha máy nào làm được mấy máy ngoài làm được không mấy em không biết nữa mà em kiếm được cái máy uh, pro á pro performance làm được không vậy không thích đúng không ngồi đây kéo chuột má rảnh quá biết làm gì giờ ba quay cái máy quay tao không vậy đúng không má kéo chuột rảnh quá <laughs> rảnh quá mấy em chứ làm gì giờ quá sao đổi tay nó mới vừa chứ quá nó vừa vãi không rồi xong rồi đứng chỗ mà kéo kéo cái xô cái xô mình vô THL mình tập mướn mướn, máy mình có quyền không biết gì Nguyễn nó có đuổi không biết thấy cũng đâu phá máy gì đâu nhìn thấy ghét thôi nhiều cái lắm em ơi nó bựa đủ kiểu hết à mệt lắm nha hồi nãy đứng đây tôi chửi đúng không à nãy đứng đây anh di chửi cho tập gì mà nhỏ bt nó ngồi đây tưởng tượng nha nhỏ bt ngồi đây cái mình ngồi đây cái mình hứ một cái mình hứ một cái mình hứ một cái mình hứ một cái nó bậy bạ quá đúng không ông nói ghê quá tôi